À, xin chào tất cả mọi người, à, Phước Sửu và Quyên Lê đang có mặt tại một cái dự án à, rất đặc biệt Dự án à, nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm 1 Phong à, Quyên Lê? À, đúng rồi, vị trí dự án nằm ngay trung tâm của Thủ Thiêm luôn Và không biết là quý anh chị có đang thắc mắc là à, Quyên Hòa Phước Sửu đang nói về dự án nào không? Chắc ăn là rất là thắc mắc rồi Quyên Lê có ừ. thể là thông tin đầy đủ cho quý anh chị khách hàng ở đây nắm rõ về cái thông tin của dự án này được hay không? à, à anh sửa thì bây giờ chắc là cũng nhiều anh chị cũng đang quan tâm á, cái vị trí dự án mà và anh anh Phước Sửa và Quyên đang nói luôn ha thì à, hiện tại thì um, trên thị trường và um, Quyên biết rằng là có rất là nhiều anh chị đang quan tâm cái dự án này à, và một cái dự án mà nằm ngay trung tâm của lò Thủ Thiêm là thứ nhất thứ hai nữa là với một cái chủ đầu tư mà rất là uy tín trên thị trường thứ ba nữa là anh Sủ biết sao không pháp lý dự án rất là ok và chắc là Quyên nói tới đây thì quý anh chị cũng biết là dự án nào rồi phải không? Chắc chắn đó là ừ. dự án thủ thiêm Zajiver ừ. do một chủ à, đầu tư rất là lớn là do tập đoàn à, à, tập đoàn à, GS Hàn Quốc Hàn Quốc đúng rồi anh nói đến tập đoàn GS Hàn Quốc là một à, tập đoàn à, về à, đầu tư à, ừ. xây dựng cơ sở hạ tầng và bất động sản à, rất là lớn tại Hàn Quốc dạ, à, là một trong những tốt công ty à, nổi tiếng à, số 1 của Hàn Quốc dạ. và nằm trong 24 à, đến 28 công ty à, là đa quốc gia trên thế giới về à, bất động sản và cơ sở hạ tầng dạ đúng và anh đe, ạ. tại Việt Nam thì GS GS đã hoàn thành rất là nhiều cái công trình cơ sở hạ tầng và những cái dự án nổi tiếng ờ, tại Việt Nam Phong Quy Lê? Đúng rồi, à, đặc biệt là tuyến metro cũng là do tập đoàn GS tham gia này anh Chính xác, tuyến metro số 1 Phong Quy Lê. Dạ. Với thêm một cái dự án đặc biệt ở bên khu ờ, khu Nam đúng anh Sửu biết đó là dự án nào? Đúng rồi, cái dự án này là Phước Sửu tham gia bán ngay từ những ngày đầu tiên đó Quyên Lê À dự án nào vậy anh? À dự án Sai Gai Nhà Bè Đúng rồi à, Hay là chị. cái tên cũ là GS Metro City Với tổng ừ. là 349 hecta gồm rất là nhiều biệt thự, shop house, nhà phố ừ và rất là nhiều căn hộ trung tâm thương mại á, Quyên Lan. Dạ, ừ, thực ra tiếc khi mà dự cái, cái dự án mà GS bên nhà bè thì bên Quyên không có tham gia nhưng có một cái là khách hàng mình đã được rất là nhiều khách hàng bởi vì khách hàng cứ nghĩ Quyên không có bán anh Sửu à. là thế là khách hàng bây giờ mua mua và bây giờ tỷ suất lợi nhuận rất là cao hình như là ít nhất cũng gấp đôi Đúng rồi ít ừ. đôi à, ít hai hoặc là đối với những à, cái gọi là những ừ. cái cái, à, cái những người mà tham gia vào những cái đoạn đầu á thì số tiền bỏ ra thì gần như là ít đa số vốn luôn Quyên Lê. Ồ vậy hả anh? Dạ, đúng rồi. rồi. Thì à, hôm nay Phước Sửu và Quyên Lê giới thiệu cho mọi người cái à, giai đoạn tiếp theo của một à, dự án mà GS đang uh, triển khai và gọi là mở bán tại uh, Việt Nam đó là Thủ Thiêm Dai River đúng và rồi. Phước Sửu và Quyên Lê đang có mặt tại um, cái này là tháp B 1 của dự án phòng đúng, Quyên Lê đúng rồi anh Sửu ha và Quyên chị hãy nhìn đằng sau của bên chỗ Quyên nhé đây là vị trí và hình ảnh thực tế của cái tháp T1 và à, giai đoạn đầu này thì bên chủ đầu tư sẽ mở bán hai tòa tháp anh sự nhé đúng rồi đó và đây là cái tòa tháp T1 thì ờ, đồ cao tầng của nó sẽ là 25 tầng và có tòa tháp T2 bên kia thì sẽ là 32 tầng đó đúng rồi chủ đầu tư đợt này ừ. sẽ tung ra một đến một phòng ngủ và đến bốn phòng ngủ và có một số những cái căn hộ à, penthouse duplex và một số là các căn nhà phố thương mại à, đúng à, tại à, cái phân khu này luôn phải con Ben không? À phải không Quy Lê? Dạ, đúng là anh Sửu. Thì à, đặc biệt nha quý quý anh chị là giai đoạn đầu chủ đầu tư chỉ có mở bán 100 căn thôi chỉ giới ừ. hạn 100 căn và cái đồ hot hiện tại là Cương thấy là có tới 7 sàn F1 tham gia dự án này luôn anh Sự nhé. Dạ đúng rồi. Ừ. Và dự tính là tầm trong khoảng là 27 tháng 11 này thì bên chủ đầu tư sẽ mở bán trong giai đoạn đầu tiên nha quý anh chị và rumor của giá anh sửu ờ, biết là bao nhiêu không giá dạ, rất là rẻ hơn rẻ, rẻ hơn cả cái giá cái, cái dự án mà phước sửu và quyên lê đang đứng đó là the river thị tiêm thì à, giá bên này rumor tầm khoảng là 7 chỉ 7 ngàn đô một mét vuông thôi Trời ơi, thật là bất ngờ bởi vì sao? Bởi vì hiện tại là thị trường sang nhiều bên Metropole The River Thủ Thiêm đã hơn 7 ngàn rưỡi đô rồi anh Sửu Quý anh chị và khách hàng đừng quên Phước Sửu và Quyên Lê à, là một trong những đơn vị F1 từ đến từ EOI e Việt Nam phải không? Dạ đúng rồi anh chị à, Để có nhiều thông tin hơn nữa về à, dự án thì quý anh chị hãy à, nhấc máy alo cho Quyên Lê hoặc là Phước Sửu ha để cho à, hai chuyên viên tư vấn này sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin à, của dự án đến với dạ. quý anh chị rồi à, nếu mà quý anh chị à, quan tâm nhiều à, thông tin hơn thì đừng ngần ngại gọi cho Quyên Lê và Phước Sửu nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà